Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Khoa Nguyễn Số điện thoại 0974 47 Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nắm về cách sử dụng trong sản phẩm thuộc cương dưới mắt mán Để mang lại kết quả cao nhất, mang lại sự cứng cứng và cái thời gian yếu lâu dài cho các anh nam giới thì đầu tiên khi các anh sử dụng sản phẩm thủ cương dưới mắt mán thì các anh phải nhớ các anh phải mua được một dòng sản phẩm thủ cương dưới mắt mán chính hãng sử dụng là mà có hiệu quả và nặng đây cái hộp thuộc cương dưới mắt mán chính hãng thì các bạn sẽ thấy nó được làm từ hộp kiếm không rỉ logo in nội và nặng đây là cơ của mỹ nha các bạn các bạn nhìn nó rất chi tiết các bạn đầy đủ các bạn các bạn rơ và các bạn sẽ thấy nó rất mềm đây khi bạn mở ra thì bạn sẽ thấy những cái viên bên trong này nó rất là tinh tế nha các bạn còn không đấy là những sản phẩm chính hãng mà nó rất là tinh tế và một cái vị thuộc có 10 viên thế những anh nam giới nam mà bị rối loạn cương dương hay là dương vật bị yếu không lên được hay là các tình trạng dương vật không thể cương cứng cứ mà không cứng xuất tinh sớm thì các anh có thể sử dụng thuốc cương dương mắc man này để giúp tăng cường sinh lý cương dương bổ thần giúp tránh được các tình trạng của xuất tinh sớm giúp sinh tinh rồi nè đây hộp 10 viên nào trong đó sẽ có một cái tay giấy hướng dẫn sử dụng nhé bạn nhưng bằng tiếng Anh Thế đồ về thuộc cư như mắc mán với 10 viên thuốc như vậy á, thì trừ khi các anh quan hệ từ 45 tới 60 phút thì các anh lại uống một viên thuốc cương dương mắc mán với 200 ml nước sôi để nguội nha bạn nước sôi để nguội với 200 ml thì sau khi anh uống vào các anh đợi từ 45 tới 60 phút thì các anh có thể quan hệ tình dục một cách bình thường các anh hãy nhớ hãy mến trợ lẫn nhau hãy kích thích lẫn nhau để giúp cho cái cầu nhỏ là cứng cứng nha bạn một cách tốt nhất bự nhất to nhất trong thời gian lâu nhất các bạn ạ và nên nhớ tuyệt đối rằng khi sử dụng các trong sản phẩm về thủ cương dương thể tránh các chất kích thích như rượu và bia để có thể đảm bảo tác dụng của thuốc thế những cái nam giới nam mà đang muốn tăng cường sinh lý hay đang quan tâm tới các trong sản phẩm về sạch tối tổ chức tình dục giống như dương vật giả âm đạo giả trứng rúng chai rúng vân vân thì có thể liên lạc với mình qua số hotline 0974 47 557 để được tư vấn và hỗ trợ thêm bên mình sẽ giao hàng toàn quốc là quái hang kín đáo nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm những khi mà đặt hàng ở bên mình các bạn nam mà có nhu cầu thì các bạn cũng có thể kiểm tra hang trừ khi trả tiền cho các bạn Có đồ vào những nam giới hay là những anh trang nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ giao hàng trong ngày đây chủ cư cho bắt mang còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip bên sau